Sài Gòn tôi đã ngủ im rồi Ngã ba, ngã tư, ngã năm không người Sài Gòn tôi đã vết thương ra rời Phố to, phố nhỏ đang lặng im Sài Gòn tôi nhớ son sao sớm chiều Nếp sông vui tươi nổi chân giờ

Sài Gòn tôi sẽ nao nao